New World Resort, khu nghỉ dưỡng mang những nét mộc mạc của làng biển An Thới xưa, kết hợp với tiện nghi sang trọng của dịch vụ 5 sao tại bãi kem. Sau 2 năm xây dựng, khu nghỉ dưỡng mang phong cách làng biển New World Phú Quốc Resort, tên cũ là Sun Premier Village Camp Beach Resort, hoàn tất những bước cuối cùng trước khi đón khách ngay đầu năm mới 2021. Dự án gây ấn tượng bởi ngôn ngữ thiết kế gần gũi, mộc mạc với hình ảnh những mái rơm đượm mùi nắng, những bậc thang tựa như cầu treo quen thuộc bắc qua sông, hay những hàng rào bằng bụi cây. Nếp nhà ba gian truyền thống của người Việt hiện hữu trong từng căn biệt thự. Không gian phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung kết nối trực tiếp với bể bơi ngoài trời, vừa tối ưu hóa sự riêng tư song vẫn đảm bảo tính tương tác giữa các thành viên trong gia đình. không gian trong biệt thự thiết kế với hệ thống kính lớn, xóa nhòa ranh giới bên trong và bên ngoài. Trải nghiệm nghỉ dưỡng thêm ý nghĩa khi gia đình cùng quây quần trong phòng sinh hoạt chung, dùng bữa và ngắm thiên nhiên. Ở New World Phú Quốc Resort, chủ nhân biệt thự sẽ trải nghiệm giây phút yên bình cùng thiên nhiên. Không gian khu nghỉ dưỡng sẽ dẫn dắt du khách khám phá làng trài Việt qua hình ảnh lưới đánh cá, dụng cụ đi biển của ngư dân hiện hữu trong bức tranh, chụp đèn hay tự nghĩ. Lan can cầu thang những chất liệu gần gũi quen thuộc tưởng chừng rất bình dân như mây, che qua tay những người thợ tài hoa đã hóa thân thành nội thất cao cấp, bắt mắt. Bằng kinh nghiệm quản lý vận hành hệ thống hàng chục khách sạn, khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới, Rosewood Hotel Group thiết lập những chuẩn mực nghỉ dưỡng hàng đầu. Ông Kabi Berek Shelman, giám đốc phát triển của tập đoàn quản lý khách sạn Rosewood chia sẻ, chúng tôi sẽ mở rộng tệp khách hàng cho bãi kem. Phú Quốc, bao gồm các gia đình lớn hơn, thường là các gia đình nhiều thế hệ, đang tìm kiếm trải nghiệm giải trí mang tính cộng đồng gần gũi và thanh lịch. Với chất lượng dịch vụ 5 sao, New World Phú Quốc Resort sở hữu hệ thống tiện ích riêng như nhà hàng, quán bar, bể bơi kéo dài suốt dự án, câu lạc bộ bên hồ bơi, phòng tập gym. Đặc biệt, ngay kề bên khu nghỉ dưỡng, dãy shophouse House với những cửa hàng, cửa hiệu mua sắm tấp nập cùng quảng trường rộng 8.500m2 sẽ đưa du khách hòa mình vào bầu không khí lễ hội và chuỗi sự kiện thường niên. Cùng với việc Phú Quốc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, New World Phú Quốc Resort sẽ mang tới những trải nghiệm nghỉ dưỡng hấp dẫn ở Nam đảo, góp phần nâng cao chất lượng du lịch thành phố. Bãi Khem nằm phía nam đảo Phú Quốc, thuộc phường An Thới, cách phường Dương Đông khoảng 25 km. Từ An Thới, đi về phía đông khoảng 2 km để đến Bãi Khem. Từ bãi sao có một lối nhỏ dài khoảng 2 km có thể đi đến Bãi Khem. Bãi khe mang hình vòng cung, có nhiều khối đá nhô lên trên bãi cát, nước biển trong xanh có thể nhìn xuống tận đáy. Bãi cát thoai thoải, trắng và mịn nổi bật lên giữa hai sườn rừng cây xanh, Bãi Khem thu hút khách du lịch với vẻ hoang sơ, tĩnh lặng, không ồn ào náo nhiệt như các bãi biển khác trên đảo Phú Quốc. Người dân trải xung quanh sinh sống, đánh bắt cá tạo ra không khí lao động tươi vui, chân thật cho những du khách thích khám phá vẻ đẹp cuộc sống bình dị. Ở cuối bãi Khem còn có giếng tiên, mặc dù nằm sát biển nhưng giếng vẫn không bị nhiễm mặn. Điều lạ kỳ là dù khi cả thủy triều lên thì nơi đây vẫn không bị nhiễm mặn hay cạn nên có nhiều câu chuyện xoay quanh cái giếng này. Chỉ là một mạch nước nhỏ, nhưng dù cho có lấy đi bao nhiêu nước thì cái hồ trên không bao giờ cạn. Từ năm 2009 trở về trước, Bãi Khem thuộc quyền quản lý của quân đội. Do đó, Bãi Khem không có trong bản đồ du lịch, cũng như không được du khách biết đến. Bãi Khem vẫn còn hoang sơ và chỉ xuất hiện các quán ăn tự phát. Sau khi quân đội không còn quản lý khu vực này, Bãi Khem đã được cân nhắc đầu tư và quy hoạch hợp lý, với những dự án du lịch chất lượng cao với vốn đầu tư cho mỗi hecta đất từ 2 triệu đô la Mỹ trở lên. Tập đoàn Sun Group đã đầu tư 4 dự án khách sạn nghỉ dưỡng ở Bãi Khem, bao gồm Marriott Hotel Resort, Sun Residence Hotel Resort Phú Quốc, New World Resort và Sun Premier Village Resort Phú Quốc. Tất cả các dự án này đã đi vào hoạt động tạo nên một quần thể du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất nhì Việt Nam tại Nam đảo Phú Quốc.